chào à, toàn thể anh em chơi môn bầu cua và tài xỉu bìm ngày nay thì công ty nhà mình làm một cái video để giới thiệu cho anh em cái bộ môn bầu cua bìm và tài xỉu bìm hoàn toàn không tăng tích gì đây là cái sản phẩm độc quyền của mình mà chỉ nhà mình mới có Đấy, thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng một chai nước điện từ nano này anh em vào anh em chấm vào trong hột bầu cua và cái máy thiết bị báo dung này nó sẽ báo thông qua chiếc điện thoại Nokia này tức là anh em chấm cái nước điện từ lò lô này vào hột đến bất kỳ cái sòng suối lạ nào anh em mình chạm đều hột là anh em mình biết trước được về con gì sáu nhịp rung khác nhau chống một cái báo sáu nhịp rung khác nhau thế như ngày trước anh em chơi những cái sản phẩm như thùng bầu cua camera hay là bầu cua báo dung sáu mặt hay là điều khiển bầu cua thì tất cả những cái thứ đó là nam châm nó đều hút đấy, những cái thứ đấy có tang mà anh em ờ, đánh xong mà anh em bóc hột cái ra lại có tang tích thì anh em không thể lấy tiền về thì còn anh em chơi sản phẩm bên nhà tôi thì hoàn toàn là anh em ăn được tiền anh em về thoải mái vô tư không vấn đề gì cả đấy thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thấy một vài tiếng bầu cua về cái bộ nước điện tử Nalo này em thấy cái độ hiệu quả 100 trăm của nó chuẩn xác 100 trăm của nó nhá thì đầu tiên anh em lấy pha một bầu cua bất kỳ này hồ này còn chợ hoặc bình thường nhá đây cái lam châm này này làm châm là không hít gì này đấy. tôi thử cái đĩa này đĩa là không hít này đấy. ok cái đấy này đây là cái tô này tô là làm sơn cũng này đấy anh em thì tí nữa khi chơi xong tôi sẽ đập cái đĩa này và bộ này bóc bộ này ra này và cái tô ra à, để chứng minh em thấy đồ đặt là xanh chín 100 trăm hoàn toàn không tang nha đập hết bóc hết nha. để chứng minh em thấy hoàn toàn là đồ không tang tích 100 trăm này Đấy. thì khi đi chơi anh em cầm cái điện thoại Nokia 1280 này anh em để trong người hoặc là anh cầm em trực tiếp cầm tay nhà tôi đang ngụy trang cái thiết bị vào trong này nó vừa là thiết bị cảm ứng và vừa là thiết bị báo rung đấy thì bây giờ tôi sẽ đánh anh em xem này đây anh em sử dụng cái nước điện từ la lô này em cho nhỏ vào tay anh em đi chơi anh em để cái chai này vào trong túi quần ạ đấy mở sẵn nó ra đấy, chống này tôi sẽ chống hộp vào đây này đấy, như thế này báo cho tôi biết 6 mặt 6 nhịp rung khác nhau của cái hộp bầu cua này nha anh em nhé Đấy. thì bây giờ tôi sẽ bật cái máy báo rung lên Đấy, tôi cầm trên tay khi anh em chơi nhá thì em để trong người cái khoảng cách cách sóng của nó là lên đây là 5 mét nhá 5 mét đổ lại đấy, anh em cứ chống vào rồi cái đứng xung quanh đánh cũng được và tôi bắt đầu đánh với anh em này tôi sẽ đánh với anh em 10 tiếng liên thông nhá đấy để chứng minh em cái đồ chuẩn chỉnh như nào nhá đấy, tiếng này này thiết bị báo dung báo cho tôi biết là like 100% là like tôi mở cho anh em xem này rồi lại Đấy, anh em này hàng chuẩn chỉ 100 trăm nha tiếp tục này. tiếng thứ hai này Đấy, thiết bị báo dung báo tôi biết là gà đây tôi đặt một ít tiền vào gà này đây là 200 gà này mở này Đấy, anh em hai gà luôn đấy nhưng mà nó chỉ một con báo con là về thêm một con anh em được thêm tiền nhá tiếp tục này tiếng thứ ba này Đấy, tôi đặt tiền vào tôm này tiếng này khẳng định các bạn các bạn là tôm 100 trăm này mở này Đấy, tôm này Đấy, anh em nhìn này tôm 100 trăm này tiếp tục này đây máy báo tôi biết là like này tôi đặt mỹ thuyền vào like Đấy, like đây anh em nhìn này Đấy. tiếng thứ tư này à, tiếng, tiếng thứ tư thứ năm nhỉ cho từ từ đi nha đánh 10 thì anh em 10 tiếng này rồi đây bầu này đặt tiền là bầu này mở cho em xem này mở này bầu này đấy anh em nhìn thấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm này thứ sáu này anh em đếm của tôi nha, thứ sáu này đặt tiếp vào like này máy nó báo rung là rung nó theo nhịp nha bầu là ngắn đấy, nó theo nhịp của nó như phải bầu là một ngắn nó giống hệt cái sáu mặt đấy. mở đây nai này Đấy, anh em nhìn nào chuẩn một xác 100 luôn cái hột đi rất đều Đây, thứ bảy này tôi đánh vào gà này mở cho anh xem gà này Đấy. 100 trăm gà này anh em nhìn chuẩn xác 100 trăm luôn tôi đánh kỷ niệm anh em thêm 3 tiếng nữa đủ 10 tiếng này đây máy báo dung tiếp tục đánh gà mở cho anh em xem Rồi, hàng rất là chuẩn chỉ tiếp tục tiếng cái này máy báo rung tiếp tục gà này đánh tiếp gà này mở anh em xem này rồi đánh kỷ niệm anh em tiếng cuối cùng này tiếng này có bao nhiêu tiền đặt tất like nhá đây là tất like này đặt tất like này để hết trận này mở anh em xem này like này Đấy hàng rất là chuẩn chỉ ok thì bây giờ tôi sẽ đọc luôn cái tô này ra nhá đây nha này tô là không phải tô camera nữa này đây. Đây, thôi, thôi. này nó mà đấy bay ra kia rồi tôi đọc tô trước nha đây nếu mà là tô camera này dây dựa sẽ lằng nhằng bên này ở trong này nha đây, em nhìn thấy không vụn luôn này Đấy. Đấy. em nhìn không Đấy, vụn đây mà cam nữa cùng các anh anh em chơi nào chơi ca, camera biết ở đây chứng minh em thấy là hàng toàn là hàng xanh chín luôn trăm trăm này vụ này Đấy, anh em có nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp số số thoại của mình rồi tiếp theo tiếp theo là đến hột ba cái hột này, này bóc ra này hoặc là không tang này đặt vụn anh em này không phải hột không phải hột sáu mặt nhá đặt vụn anh em anh em xem hết cuối video nhá tôi sẽ đập vào cái đĩa luôn cái sản phẩm này là sản phẩm độc quyền chỉ là mình mới có nha anh em mua hàng alo trực tiếp còn ở xa không nên nhờ thì cứ gọi điện thoại để mình gửi hàng bưu điện về đường bưu điện đây anh em cắt vụn nhỏ này hàng này chơi cực ok luôn nhiều anh em điện thoại bảo sau hàng chuẩn đấy không chi mà chơi nó luôn là mình không có nhu cầu đi đánh bạc ở ngoài nó bắt rất là sợ ngoài nha. bán hàng giúp anh em ờ, làm thu thai vào bờ kiếm tiền đổ xe đổ pháo anh em mà ăn được nhiều thì cho thêm cái nào cho đây hột này ngộp luôn một gì này và cái đĩa này đọc cái đĩa rằng này đĩa này không đĩa này thì làm châm nó không dính rồi hãy thử cho anh em xem nào đây thử lại anh em xem này làm châm không dính nhá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 Thế tiếp tục anh em đánh xỉu lại cho mình này đấy hai hai một một hai hai đấy xỉu rồi tiếng này có bao nhiêu có bao nhiêu tiền đánh tất cả cho mình mở ra này đấy tiếp tục mình sẽ nói chuyện với anh em mà mình mở mấy mấy tiếng thông thì chắc chắn là